Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của VTM8. Tiếp nối trong series giới thiệu đánh giá về dòng thương hiệu laptop Dell. Ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau giới thiệu và đánh giá về dòng sản phẩm Dell Experian xem nó có thiết kế, cấu hình phải hiệu năng gì đặc biệt để xem nó phù hợp với công việc nào. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video nhé. Dell Inspiron là dòng laptop phổ thông khá phổ biến trên thị trường Việt Nam. Đối tượng khách hàng mà Dell Inspiron hướng đến đó là các bạn học sinh, sinh viên phục vụ nhu cầu học tập, các bạn làm công việc văn phòng, thiết kế đồ họa nhẹ hay phục vụ các bạn chơi game ở tầm trung. Chính vì đối tượng khách hàng ở mức tầm trung cho nên để tối giản chi phí sản xuất, Dell Inspiron đa số đều được sản xuất, thiết kế có vỏ bằng nhựa. Tuy nhiên, độ hoàn thiện cũng như độ cứng cáp chắc chắn của máy vẫn luôn được đảm bảo và để đánh giá chi tiết cụ thể hơn thì ngày hôm nay mình có chuẩn bị sẵn hai mã laptop đó là Dell 3558 và một chiếc Dell 7559 đánh giá chi tiết cụ thể hơn à, để các bạn có nhìn chi tiết về cái dòng máy Dell Experience và dòng Dell 3558 là đại diện cho dòng laptop văn phòng tầm trung còn Dell 7559 là đại diện cho dòng sản phẩm laptop gaming tầm trung còn nếu như các bạn muốn tìm cho mình một chiếc máy laptop văn phòng cao cấp, sang trọng và đẳng cấp thì hãy chọn cho mình những chiếc Dell Latitude hay là Dell XPS cực kỳ sang trọng. Còn nếu các bạn à, muốn tìm chọn lựa một chiếc laptop gaming chuyên nghiệp thì hãy lên chọn cho mình chiếc Dell Alienware, một chiếc laptop chuyên dành cho các game thủ. Đầu tiên, à, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và đánh giá về chiếc Dell Xpedition N3558. Dell Xpedition N358 mang một nét thiết kế đặc trưng của dòng đèo truyền thống với một thiết kế vuông vắn chắc chắn và khá đơn giản à, đeo 358 thì à, vẫn có logo đeo ở chính giữa và mặt à, ngoài của ừ, chiếc máy này được làm theo kiểu mặt sân tạo cảm giác cầm rất là chắc chắn không có cảm giác trơn đó và phía trong các bạn thể thấy là phía tì tay này nó cũng làm theo kiểu mặt sần giúp các bạn lúc làm việc không bị mỏi tay và cảm giác rất là thoải mái màn hình của chiếc Dell 358 này là màn hình 15,6 inch độ phân giải là HD 1366 x 768 pixel vì ờ, đối tượng khách hàng của sản phẩm này là hướng tới các bạn học sinh sinh viên hay các bạn ờ, làm công việc văn phòng cần tìm những chiếc máy laptop giá rẻ thì ờ, màn hình nó chỉ dừng lại ở mức màn hình HD thôi để nó đáp ứng được nhu cầu giá rẻ của các bạn tiếp theo đó là các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy đó là bàn phím bộ bàn phím khá là rộng khoảng cách phím rộng phím to độ nảy phím cao cho cảm giác rất là dễ chịu khi thao tác máy kèm theo đó là phía bên phải này chúng ta thấy là bộ phím số giúp các bạn làm việc văn phòng nhập dữ liệu rất là nhanh chóng thuận tiện và xét về cổng kết nối thì Dell 3358 có đầy đủ các kết nối như USB chuẩn A cổng kết nối HDMI uh, ờ, thêm một cổng USB nữa và cổng kết nối uh, Internet và một cổng sạc đánh giá hiệu năng của máy này thì cấu hình của máy này đó là chiếc 3558 này có cấu hình là i5 RAM 4GB và kèm theo ổ cứng HDD 500GB giúp các bạn có thể thoải mái lưu trữ dữ liệu với ờ, chip i5 RAM 4GB thì bạn có thể hoàn toàn mở nhiều tác vụ cũng như làm ờ, các công việc văn phòng mà thoải mái không lo bị giật lag ngoài ra chiếc 358 này còn được trang bị một gạc uh, GT 930 giúp bạn có thể uh, chạy một số phần mềm 2D cũng như các bạn có thể một chơi một số tựa game nhẹ nhàng mà không hề bị giật lag rất là mượt mà thì chung lại thì 3558 là một dòng sản phẩm tầm trung có thể nói là giá rẻ phù hợp với các bạn học sinh sinh viên cũng như các bạn làm công việc văn phòng nhẹ nhàng ờ, ngoài ra nó có thể là một số như đồ họa 2D hay là chơi game nhẹ nhàng và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về chiếc Dell 7559 này các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy Dell 7559 nó mang một nét thiết kế đặc trưng của các dòng laptop gaming với một màu chủ đạo đó là màu đen kèm theo đó là điểm nhấn màu đỏ tạo nên nét nổi bật của máy và các uh, một điểm uh, đặc biệt nữa của dòng laptop gaming chúng ta thể thấy ra là các khe tản nhiệt khá là lớn chiếc máy này được trang bị ba khe tản nhiệt đó là hai khe ở phía sau và một khe ở phía hông này và phía dưới phía mặt đáy có hai quạt hút gió và đây là khe hút gió khá là rộng giúp máy tản nhiệt nhanh hơn uh, khi máy làm việc ở công suất cao chơi game nhiều máy sẽ được uh, mát an toàn hơn bảo vệ cho máy tiếp theo chúng ta đánh giá về màn hình màn hình của Neo 7559 được trang bị màn hình 15,6 ờ, inch độ phân giải là 4K cho phép chúng ta hiển thị hình ảnh một cách sắc nét và chân thực chân thực khi các bạn chơi game cũng như khi làm việc hỗ trợ các bạn rất là nhiều cảm giác chân thực khi chơi game cũng như là khi làm việc bàn phím bàn phím được trang bị bộ bàn phím khá là hợp lý hành trình phím khá là tốt giúp các bạn thao tác thoải mái mà không bị cảm giác khó chịu hay mỏi tay à, bên bên phải vẫn được trang bị một bộ bàn phím số hỗ trợ các bạn nhập liệu tốt hơn nhanh hơn và điểm tì tay này các bạn thấy thấy sờ rất là mịn Đó, không hề có cảm giác gọn hay gì cả và checkpad checkpad của chiếc 7559 ờ, này khá là trơn tru và mượt mà nó cho những ờ, tác vụ đa điểm khá là tốt đánh giá về ờ, à, tiếp theo đó các cổng kết nối cổng kết nối của chiếc Dell 7559 này nó khá là đầy đủ một cổng kết nối internet à, hai đây là cổng kết nối HDMI một cổng kết nối USB chuẩn A và phía dưới này là cổng kết nối SD cài đọc thẻ nhớ SD bên này là có hai cổng uh, à, USB một cổng sạc và một cổng kết nối tai nghe và cuối cùng là đánh giá về hiệu năng của chiếc 7559 này Chiếc chín này có cấu hình ờ, là chip Intel Core i7 6700HQ Một dòng chip chuyên dành cho các dòng laptop gaming Kèm theo đó là bộ nhớ RAM 8GB Giúp bạn có thể mở nhiều tác vụ mà vẫn máy vẫn chạy mượt mà Không lo bị giật lag ờ, Ngoài ra máy còn trang bị một card GT 960M 4GB Hỗ trợ máy có thể chơi các tựa game online phổ biến hiện nay ờ, ổ cứng thì chiếc Dell 7559 này thì được trang bị một cứng HDD1T giúp các bạn có thể thoải mái download dữ liệu cũng như là cài đặt dữ liệu mà không hề lo lắng về lưu trữ của ổ cứng. Tổng kết lại, Dell Expedition hướng tới các bạn đối tượng khách hàng là học sinh sinh viên và các bạn làm công việc văn phòng. Thế cho nên là giá đầu tư của các dòng máy này cũng là mức tầm trung. Nếu như so về cùng cấu hình thì Dell Expedition là dòng Dell rẻ nhất trong các uh, dòng máy của Dell và chương trình của Viettel 8 ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tới đây ờ, rất mong nhận được sự ờ, ủng hộ cũng như sự đóng góp góp ý của bạn để ờ, Viettel 8 ngày một hoàn thiện hơn các bạn đừng quên like, share và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ Viettel 8 nhé Xin thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo